là công chúa Letter Và tôi không sợ gì cả Nhiễm là một sinh vật luôn luôn cô độc Không xì nhè Vì mình có thể tự chăm sóc bản thân Chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng Đó chỉ còn là vấn đề thời gian Trước khi mùa khô tới Người hùng dũng cảm Phải có một cuộc hành trình Đến khu rừng gấu Và cứu lấy nguồn nước Và mùa xuân sẽ quay trở lại Thật là một chuyện cổ tích nhảm nhí Đó cái con bé nhiễm này còn điên hơn cả con quạ già kia nữa Một câu cảm ơn đơn giản sẽ không sao Dựa trên tác phẩm ăn khách Nghe giang hồ đồn chỗ này nguy hiểm lắm Thu dữ ở khắp mọi nơi luôn Có gì nguy hiểm đâu chứ Không có gì hết thấy chưa Uh -oh. Hạng xấu này Một con nhím nhỏ xíu Và một con sóc nhát gan Muốn đá viên đá thần kỳ Các người cứ chờ đó mà coi Nhất định phải lấy được viên đá đó Theo chân đôi bạn hoàn cảnh à, Nhiêm ơi gọi chờ à, Trong chuyến phiêu lưu kỳ thú Hai đứa cần ở cùng nhau Đừng có la Máu được ta đi rồi muốn nói gì thì nói Mình nhớ nhà quá Đừng có la chúng ta sẽ có cách Viên đá là của ta Được rồi Nào kết thúc chuyện này đi Cậu tuyệt nhất Nhiễm sốc và viên đá thần kỳ Chúng ta giỏi hay chúng ta siêu giỏi Galaxy hân hạnh phát hành